em đang làm bên Hồng Kông cứ có cái mác kiều nhưng nó thật khổ như chó à, không được không được sao mình lại nói là mình là khổ mình được anh có thật này ờ, về khoa học ấy nói một cách nó khoa học ấy, thì nó có một cái vấn đề như này này là cái tư duy tích cực theo các cái cuốn sách ví dụ như là đắc nhân tâm hay là các cái cuốn sách như là mầm sống hay là sự sống mới này kia thì nó nó nó có một cái được gọi là tư duy tích cực thế nhưng mà đấy là đấy là gì đấy là mõm thực tế thì mình chỉ nên hiểu này, này. cờ bạc mà thua rồi, là phải đi trốn nợ rồi là phải báo nhà rồi, là phải né thì là phải trốn nợ thì là phải tắt máy thì là phải ấn với bận thì không không đúng cờ bạc thua thì mình phải nghĩ nghe này đi con mẹ mày tự dưng đang bây giờ ngồi nha, những thằng bằng nữa, bằng bằng tuổi mình nó đang còn đang còn phải đi mẹ mày chỉ có ăn xong mới đi học xong lại về nhà hay là chỉ biết chỗ này chỗ kia thôi chứ biết được ở đâu đâu còn mình đây là vì cờ bạc thua mình trốn nợ đi con cụ rồi mình biết nào là làm miền Nam này nào là biết gọi ra móng cái làm ăn này nào là biết là vào Sài Gòn này biết đi máy bay như nào này biết đi tàu như nào này đấy nó vui mà đấy mình mình phải nghĩ nó lạc quan lên đúng không ạ chúng nó có tiền thuê bao trả trước chúng nó điện à trả sau chúng nó chúng nó điện đúng không làm sao chúng nó biết cách gọi là sử dụng điện thoại khi không có tiền làm sao biết cái đầu số là một ba 1360 sau đó là thêm số điện thoại của người gọi vào bạn còn 2 phút 15 giây để tiếp tục thực hiện cuộc gọi này đấy 153 đấy làm sao cho nó biết những cái đấy nên mình mình được học tập mình được trải nghiệm cái mà thế nên đừng đừng bao giờ mình mình chỗ suy nghĩ tiêu cực những suy nghĩ đấy nó chỉ giết chết mình thôi một ba sáu không là chuẩn à, một năm ba không một năm ba không đúng không mình phải nghĩ nó nó nó khác lạ đi chúng nó đẻ ra ở vạch đích đúng không nào chúng nó đã có của ăn của đẻ rồi thế cấp ba cái đi học một cái trường bố mẹ nó ép ép vào đại học ra cái bố mẹ nó xin vào đây là làm cái chúng nó là một con gà công nghiệp chúng nó có biết gì là đời đâu chúng nó có hiểu được những cái cảm xúc nó thăng hoa của cuộc sống đâu chúng nó có biết là đi mẹ em đang nặng cái con ba cây này mà lại ôi giời ơi chúng nó có hiểu rằng là đi mẹ mày đang mệt bằng chết rồi mà tự dưng lại thấy là đề về ba tư có chắc là ba tư không chuẩn không đúng là đề đổ ba tư liền ui còn mẹ mày hay thế nhỉ thế đấy chúng nó có hiểu vậy đâu chúng nó có hiểu cái cảnh này anh anh anh anh anh anh anh anh cố để em thu thu thu thu xếp vài hôm nữa thì có gì em em em em cầm tiền qua em em em em gửi gửi anh chúng nó làm sao được hưởng thụ được cảm nhận những cái cung bậc của tình cảm được cảm nhận được những cái cảm xúc của con người đúng không ạ thế là mình hơn chúng nó chứ cái cảm giác mà đi mẹ bốn cái chữ win nó xếp thẳng căng phát quay có ba dòng thôi mà nó xếp thẳng căng phát đi con mẹ hở quay thử à không quay thật đấy chứ nó nổ đấy chứ ui dùi cái cảm giác nó phê lắm nó tê lắm nhưng mà cái cảm giác phê ma túy là không được chơi cảm giác phê ma túy là địt mẹ không bao giờ là, là, chết đấy là dở đấy chỉ được phép có cảm giác là gì vui quá buồn quá mẹ mình năm lúc đi bố mình nhìn gọi là cuộc đời như chưa hề có cuộc trên đi nhìn nó chán rồi nhá đời buồn người có vui đâu bao giờ nhìn nhịp mẹ mình rõ ràng là gặp người yêu đây rồi nhưng mà nhìn nghĩ cuộc đời đó, như chưa hề có cuộc chia ly nhịp mẹ mà gặp bố gặp mẹ đây rồi mà đúng như chưa hề có cuộc chia ly gặp theo kiểu báo lợ đấy mà <laughs> nhịp mẹ mẹ ừ, con thì thực thực thực ra là con con con có gì đâu con ý là ừ, thì đấy nói chung là bạn bè nó cũng cũng đầu tiên là nó mượn tiền thì sau là nó cũng không có giả thì con cũng cũng cũng chót con nao vào này kia gặp bố gặp mẹ mình người đẻ ra mình mà địt mẹ mà cảm giác như chưa hề có cuộc chia ly không ạ ở đây là ai cho các ông các cái các cái cảm giác đấy ai cho các ông các cái cung bậc của tình cảm đấy các cái lớp thang đấy như chưa nó có 7 nốt đồ dê mi fa son đô la thế cái bọn mà nó nhà giàu với bọn nó đẻ ra vạch đích nó chỉ được ngoài là được cái lốt gọi lốt đồ dê mi còn mình lại có cả là son phi varona cơ mà <laughs> nó mình còn mình được cái lốt địt mẹ mình quên quành luôn nhá mình được cái những cái nốt gọi là địt mẹ mày đạp xe đạp cong đít lên mà nó toát mồ toát mồ mồ hôi hôi đít luôn cậu có biết cảm giác toát mồ hôi đít không nó có đấy cái xe đạp ngày xưa mà yên nó bằng yên nhựa đấy nhá đấy, nó, nó, đạp nắm này đạp chai đít đạp chai đít luôn chứ không phải đùa đâu thế không nghĩ đơn giản là thế nào sao chúng nó có tuổi thơ chúng nó có không đúng không ạ thế này mình phải nên tất cả những cái gì nó là tiêu cực nó là tác động xấu đến cơ thể mình đến cái suy nghĩ của mình thì mình phải đi mẹ mình suy nghĩ làm sao cho nó thành là cái tích cực ngày trước tao đi trong cai nghiện đang từ một ông tướng ông ông ông, ông tượng đi các mẹ đang đi trong bây giờ sáng lùa dậy 5 giờ nó dậy năm năm rưỡi nó lùa dậy như những mấy con chó con dậy ra tập dung à cái gì sao lại dậy sao lại đi mẹ tầm nay mày dậy năm năm đéo rồi mọi ngày ở nhà bố vẫn ngủ trương rái đến tầm 10 11 giờ cơ mà ừ, sao bây giờ lại dậy nếu như mà mày để cái suy nghĩ trong đầu thì mày dậy trong một cái tư thế rất nặng nề và nó mệt mỏi nó khổ nó nhục thế nhưng mà mày nghĩ rằng là gì đấy đi con mẹ à mà sáng ra này anh đêm anh ngủ xong một giấc nhá có ba bốn thằng canh anh anh được ăn cơm nhà nước này được ở nhà công này mà đi ngủ lại có có vài ba thằng nó trông cho anh ngủ nữa sáng ra 5 giờ dậy có thằng nó ra anh ơi anh dạy anh tập cái thể dục cho nó khỏe người ạ à. được anh dạy rèn luyện sức khỏe đấy mình như thế mình phải nghĩ như thế thì mình mới tiến bộ được và mình mới thoải mái được khổ chứ mình mà cứ nghĩ cái cảm giác nó tiêu cực thì nó nặng nề lắm nó gọi dậy và nó bắt mình dậy khác hoàn toàn với cái việc gì có thằng nó mời mình dậy này đi ngoại à mình sau khi mà nó gọi gác cho mình xong nó anh ơi anh dạy tập thể dục được cuộc sống là như thế đừng bao giờ mình để những cái suy nghĩ nó tiêu cực em ạ nhá em đi sang Hồng Kông em làm thì cũng đúng thôi bây giờ mình sang đấy thì mẹ mày bản thân như anh đây anh cũng đã biết là tuyết nó rơi kiểu đéo gì đâu đã biết là tuyết nó là như thế nào đâu đấy nhưng mà em còn được em cầm tuyết em đáp em cầm tuyết em đáp đáp đáp đáp, đáp như kiểu gọi là phim gọi là chuyện tình mùa đông ấy nhá như kiểu gọi là Park Trung Un mấy kiểu ý là gọi là, là, là, là à, Ha Đông Cơ kiểu Oppa nhá anh biết nó gì đâu anh ấy biết là cái gì nên là em hơn người cơ mà thế nên mình, mình được cái này thì mất cái kia các bạn ở đời nó có giá của nó hết chứ còn mình mình phải tự hào những gì mình đang có nhá và mình không được tự mãn cái tự hào khác hoàn toàn với tự mãn nhá tự mãn là một cái thói xấu rất của người Việt Nam mình tự mãn về bản thân địt mẹ bố mày có tí vàng đeo là ok rồi có tí ê tô bố mày chạy cũng cái nào ngát ngạt rồi khát khát luôn rồi nhà bố ba tầng nữa thì tôi quyền còn mẹ đi một một vợ hai con ba tầng bốn bánh quá là đẳng cấp rồi quá là ok nhìn qua cũng biết là đẹp dai rồi đấy là cái thói tự mãn cái thói nó giết chết con người mình phải là gì phải quăng đời vào bụi rậm và tìm ra con đường mới nhé. anh nói một hồi ông kia hỏi ngủ mất rồi <laughs> Hồng Kông có cả tuyết rồi anh thì đang nói là Hồng Kông hay Nhật Bản đấy những người anh em người ta đang gọi là tha hương cái này đang đi làm ăn xa này, này người ta cũng mang cái cái cái, cái nỗi khổ chứ người ta cũng cũng phải có những cái tủi nhục chứ nhưng mà mình mình đừng mình mà cứ đắm chìm trong cái suy nghĩ đấy thì nó chỉ giết chết mình thôi những suy nghĩ tiêu cực nó giết chết mình mà mình phải tạo suy nghĩ tích cực lên nhá mình phải nhìn nó à, mình ý là nó phải đẹp đẹp lên tí đôi khi cứ phải quăng đời vào bụi rậm một tí đôi khi là cứ phải tự mình đi vay lãi một tí cho nó vui em không chứ còn đi nhà đời mà lại cứ gọi là sáng ra đi làm đến 11 giờ về à đến 9 giờ về đi ngủ ngày kia gà công nghiệp con người đấy không thua